chào mừng bà con đã quay trở lại với channel của trang trại ốc bươu Đồng Thấp. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tổng quan về con ốc bu. Ốc bu với tên khoa học là Bilabolita, tên tiếng Anh là Asnel, tên gọi ngoài miền Bắc là ốc nhồi Trong miền Nam chúng ta gọi là ốc bu đồng, tên quốc tế là ốc bươu đen Về hình thái thì quả ốc có hình cầu với tháp ốc cao, dài và sáng mặt vỏ ốc bóng láng màu xanh vàng hoặc nâu đen miệng ốc có hình bầu dục vành miệng không liên tục và đơn nắp miệng có hình bầu dục dài Về môi trường sống thì ốc bu sinh sống ở nơi ẩm thấp như là ao hồ, ruộng nước, nơi có hàm lượng bùn bã hữu cơ cao, đa dạng về thực vật thủy sinh. Ốc bu sinh sống ở môi trường nước chảy nhẹ, không bị ô nhiễm, với nhiều thực vật thủy sinh như là gông các là bèo hoa súng ngoài ra còn có các yếu tố quyết định với môi trường sống của ốc như là nhiệt độ độ pH độ mặn nồng độ oxy trong nước Về phân bố thì ốc bu phân bố ở các nước Đông Nam Á về một số nước lân cận như là Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh. Tại Việt Nam thì ốc bu phân bố trên toàn lãnh thổ từ Bắc vào Nam đặc biệt là chúng phát triển mạnh ở khu vực sông Hồng và sông Mekong. Về thức ăn thì ốc là loài ăn tạp. Chúng ăn các loại sinh vật phù du trong tự nhiên như là rêu, tảo, thực vật thủy sinh, bùn bã hữu cơ, các loại phân của gia súc, các loại xác động vật đã phân hủy. Ngoài ra chúng rất là thích ăn các loại lá như là lá rau muống, lá sắn, thân và lá của cây xỉn chi được chú mục và trong điều kiện nuôi nhân tạo thì chúng ta có thể bổ sung thêm các loại thức ăn tự chế như là cám gạo, cám ngô, bột cá, thức ăn công nghiệp. Về kẻ thù thì ốc bu là loại thức ăn tôi thích của các loại như là chuột, đình bếp và các loại cá như là cá chép, các chấm đen và một kẻ thù rất là nghiêm trọng ảnh hưởng đến con ốc trong tự nhiên đó là ốc vàng chúng phát triển rất là nhanh dẫn đến sự cạnh tranh về dinh dưỡng và nơi sống của ốc bu và một kẻ thù cuối cùng rất là nguy hiểm đó là con người thì với sự khai thác một cách vô tội vạ cũng như là sử dụng các loại thuốc hóa học cho trồng trọt nó ảnh hưởng rất là nhiều đến môi trường sống của ốc bu dẫn đến sự sụt giảm của ốc trong tự nhiên về sinh sản thì ốc vô là loài ốc phân biệt giới tính có cả đực và cái thì khi mà con ốc nó vào giai đoạn trưởng thành thì chúng ta sẽ phân biệt được ốc đực và ốc cái ốc vô sẽ thụ tinh trong quá trình gấp đôi ốc thường sinh sản tập trung vào mùa mưa và ốc đẻ trứng cách mặt nước từ 5 đến 30 cm sau khi gấp đôi và thụ tinh từ 5 đến 7 ngày thì ốc sẽ bắt đầu đẻ trứng trứng ốc màu trắng có hình bầu dục sau khi trứng ốc đẻ được từ 1 đến 2 giờ thì chúng ta sẽ thu trứng. Trứng ốc được ấp từ 15 đến 20 ngày thì sẽ bắt đầu nở và ấp con. Rồi thì em cũng xin ờ, kết thúc tập 1 ở đây. Ở tập 2 thì em sẽ ờ, trình bày xoay quanh về vấn đề nuôi ốc. Rồi thì cũng rất cảm ơn bà con đã theo dõi video. Thì nếu bà con nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông để có thể cập nhật sớm nhất các video mà mình đang gửi đến bà con. Và xin chào bà con, hẹn bà con ở video sau xin chào và hẹn gặp lại